Hello, chào mừng các bạn đến với STKit TV Ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình bong bóng trực thăng Để tạo hình được một cái trực thăng chúng ta cần 4 quả bóng màu xanh lá cây Và hai màu xanh lá cây nhạt một quả bóng tròn nhí các bạn cùng theo dõi mình làm nhé đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu xanh lá cây đậm chừa khoảng chừa khoảng 7 ngón tay ngón tay trên đây chúng ta sẽ tạo một cái khóa khoảng hai ngón tay ta là tạo thành một ta xoắn một khúc khoảng bốn ngón tay ở đây ta tạo hai khóa mỗi khóa khoảng hai ngón tay ta xoắn một khúc khoảng 8 ngón tay có khóa tiếp tục tạo thêm một khúc bằng con này cũng bằng một cái khóa khúc thứ ba tương tự đến đây ta sẽ nối vào đây tiên tiếp theo ta thổi hai quả ta thổi có màu xanh lên là cây đậm khoảng nửa quả bóng một tiếp quả nữa cũng khoảng nửa quả đấy các bạn ở đây ta thảo tạo hai khóa mỗi khóa khoảng hai ngón tay một khóa hai khóa lấy này cột vào đây ta đo khoảng cách 8 ngón tay một bên ta cột vào đây đây cũng 8 móng tay các cọc vô lên bên này rồi phần này chúng ta xoay về một chút ta sẽ quay vào đây đây chúng ta làm khoảng 25 phân 25 cm 25 cm Xong làm nha Ta làm hai khóa ở đây khoát hai khoát ta vặn một khúc khoảng bốn ngón tay tạo hai khóa nhỏ đây ba con tay à. ta tạo một khoan lớn ở đây phần dư này ta ngắt vào ta nhét vô đây cho nó chắc được chưa tiếp tục ta thổi quả màu xanh lá cây đậm tiếp theo ta thổi khoảng nửa quả bóng nửa quả này bắt cùng vào đây khoảng à, hơn 25 giờ này hơn 25 cm chút xíu nha các bạn ta quấn vào đây phần ngắn ta ngắt bỏ nhé phần dài ta làm một khoảng sáu ngón tay một đoạn sáu ngón tay con này khoảng ba ngón tay bây giờ tôi lại. theo ta làm cái cánh trực thăng này ta thổi gần gần hết nhé để lại khoảng tầm 5 ngón tay tầm 25 phân 25 cm ta sẽ phóng ra đây và ta đo bằng ta ngắt bỏ còn lại để ta làm cái cánh còn lại nhé các bạn trực thăng ba theo tôi làm cánh quạt của đằng sau tôi thổi chút xíu nửa nửa quạt thôi ta gấp một vòng tròn khoảng tầm năm ngón tay gấp 3 vòng tròn giống nhau Xong dưới, Ngáp bạc em vào đây bước cuối cùng chúng ta thổi quả bóng trắng trắng nhí này nhét vô đây làm bùa lái tay này ta còn có chúng ta đã có cái trực thăng trực thăng rồi trực thăng này chúng ta có thể làm cái nó chưa ok Chú hề ST làm được, các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.